Tuy nhiên, nếu tí muốn bản thân phát triển nhiều hơn nữa cần có trí tiến thủ, chịu khó lắng nghe kinh nghiệm từ người đi trước. Tình cảm có chút bấp bênh, vợ chồng không hiểu nhau và hay cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn trẻ tuổi tí cảm thấy chán yêu đương, có hay không có người yêu cũng không còn quan trọng nữa mặc dù cha mẹ đang hối thúc. Tiền bạc ổn định nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa. Con giáp này siêng năng, chịu khó nên cũng tích lũy được kha khá số vốn làm ăn, thời gian tới bạn nào mà có ý định lập nghiệp kinh doanh thì hãy làm nhé. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, nếu không muốn đau đầu thì đừng lo chuyện nhà khác. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, bạn hay phải suy nghĩ vì công việc, tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, số vất vả chuyện gì cũng đến tay. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, thường xuyên mất ngủ mà không rõ lý do. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc,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 có thể nói các hoạt động của Sửu đều xoay quanh căn nhà và những mối quan hệ thân thuộc nhất. Hôm nay cũng được chính quan giúp sức, cho nên tiếng nói của con giáp tuổi Sửu sẽ được ghi nhận, mọi người biết lắng nghe ý kiến của bạn để tham khảo cho quyết định quan trọng của họ. Vì thế, hãy chia sẻ những lời chân thành, kể cho họ nghe về trải nghiệm chân thực của bạn. Thủy thổ xung khắc cho thấy có những kế hoạch của bản mệnh trước đây vì thiếu khôn ngoan nên đang đẩy bạn vào nợ nần. Nếu bạn đủ tính táo rút chân ra từ sớm thì hạn chế được tối thiểu những rắc rối do tiền bạc gây nên. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, chính bạn mới là người quyết định cuộc sống của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, hãy chọn cho mình một lối đi riêng bạn nhé. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nhớ nghe theo những lời chỉ bảo của người lớn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tin tưởng vào bản thân mới cho bạn sức mạnh,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 người tuổi dần gặp tỷ kiên chiếu mệnh nên đi làm phải hết sức cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp. Không phải ai thân thiện, hiền lành cũng là người đáng để bạn tâm sự. Khi đi làm dần nên lựa lời mà nói kẻo ảnh hưởng đến công việc sau này. Nhờ cục diện thủy sinh mộc nên dần được lộc trong các mối quan hệ xã giao. Đi ra ngoài bạn là người thân thiện, cởi mở hay giúp người nên cũng được người ta giúp lại. Các bạn trẻ tuổi này thì thẳng thắn, chơi đẹp với bạn bè chẳng để ai phải chịu thiệt đường tài lộc của bản mệnh cũng vượng phát nhờ vào thái độ sống của chính mình. Bạn ăn nên làm ra nhưng không bao giờ kiêu ngạo, hoanh hoang nên luôn được người giàu kinh nghiệm chỉ đường dẫn lối làm ăn. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, sống một ngày là có diễm phúc của một ngày. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, làm lành tự được phước, làm giữ tự mang họa. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, đời sẽ dịu dàng biết mấy khi bạn biết nghĩ cho bản thân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 người tuổi mão đang có điểm báo, phải trải qua một ngày rất vất vả trong đường sự nghiệp vì lâm kiếp tài gây trở ngại. Công việc lúc nào cũng chật vật, bận rộn lại hay có tiểu nhân đeo bám. Mão nhiệt tình, thẳng tính nhưng dễ bị lợi dụng, hôm nay bạn sẽ nảy sinh nghi ngờ trong quyền lợi của mình ở cơ quan. Ngoài ra, vì gặp tương hình án ngữ nên con giáp này hay tuổi hờn, chịu nhiều áp lực từ người nhà, người yêu. Bạn hay bị người ấy hiểu lầm gây ra tranh cãi, mệt mỏi vì những lần xung đột tốt nhất bạn nên dành ra thời gian để tĩnh tâm, nghỉ ngơi. Bù lại, đường tiền bạc khá vượng phát nhờ thủy sinh mộc. Mão làm giàu bằng chính khả năng của mình, lộc lá buôn bán nhiều đến ghen tị. Nếu bạn làm ăn có tâm thì ắt sẽ có tầm, trong tương lai không lo thiếu tiền tiêu. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, sống tử tế nhưng hay bị lợi dụng. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, công việc áp lực không có lối ra.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 ngày mùng 6 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Vận trình ngày mới có thiên tài nâng đỡ, nên người tuổi Thìn khá thông minh, suy nghĩ lạc quan nhưng vẫn còn nhiều thiết sót trong cách làm việc. Tuổi này dễ gặp may mắn nhưng cũng dễ gặp xui xẻo nếu như không biết nắm giữ vận may, làm gì cũng phải khiêm tốn thì mới phát triển được. Đường tình cảm thuận lợi nhờ tam hợp chiếu cố. Người cho đi mà không cần nhận lại chính là người giàu có nhất thế gian, đó chính là Thìn luôn sống hết mình vì mọi người xung quanh nên không ai có thể trách móc con giáp này trong hôm nay. Là con giáp số vất vả, lại chịu ảnh hưởng từ cục diện thổ khắc thủy, nên tiền bạc hao hụt, bạn phải chi trả khá nhiều khoản cho các chi phí sinh hoạt. Tốt nhất thì nên xem xét lại những khoản chi tiêu của mình hiện tại, cái gì cần tiết kiệm thì nên hạn chế. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, bao dung với người bất đồng ý kiến mới vui vẻ. Tử vi tuổi bính thìn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 thì bạn càng dễ làm mất lòng những người quan trọng. Ngày này, người tuổi tỵ không nên cho bạn bè vay mượn về tiền bạc, dù là khoản tiền nhỏ hay lớn thì cũng có nguy cơ mất trắng, không đòi lại được, tình cảm sứt mẻ. Tuổi này cũng cần cẩn thận trong khoản giấy tờ, sổ sách, chuyển khoản tiền qua ngân hàng kẻo nhầm lẫn đáng tiếc. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, sống vui vẻ đừng nghĩ cho người khác quá nhiều. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ,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 Vì cục diện thủy khắc hỏa nên tuổi ngọ được cảnh báo ngày này nhất định phải cẩn thận chuyện tiền bạc. Bạn không nên cho bạn thân vay tiền, ra ngoài phải hạn chế mang quá nhiều tiền, điện thoại có giá trị vì có thể bị mất cắp. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nên dành thời gian quan tâm đến anh chị em. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, càng cố chấp càng gặp nhiều khó khăn. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, tính sởi lởi nên dễ bị lợi dụng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 bản mệnh tuổi mùi được chính tài giúp đỡ đường sự nghiệp nên vận may đầy mình. Tuổi này đi làm rất chăm chỉ, thật thà, không thích làm ăn gian dối nên rất được lòng cấp trên. Người được thừa kế sản nghiệp của gia đình thì nhạy bén, dễ tìm được mối làm ăn ngon. Tuy nhiên vì lâm tương hại nên mùi có điểm chia tay trong hôm nay. Tình cảm bấp bênh, bạn không được đối phương quan tâm nên nảy sinh ức chế. Nhiều người sắp phải chia tay vợ, chồng hoặc bạn bè ra nước ngoài hoặc đi làm ăn xa. Do cục diện thổ khắc thủy, nên Mùi phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận khó khăn sai sót trong chuyện tiền nong hôm nay hoặc thậm chí bị đổ oan bởi chuyện không đâu. Là con giáp vất vả từ nhỏ nên bạn cũng quá quen với việc này, mọi khó khăn rồi sẽ sớm được giải quyết. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, sống ở đời quan trọng nhất là phải có tâm. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, vất vả vì công việc trồng chất. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa,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 Xem tử vi cho thấy, người tuổi thân gặp thiên quan chiếu vận nên cẩn thận trong công việc vì dễ có tiểu nhân tranh đấu. Bạn thông minh, năng động nhưng nóng tính nên dễ bị kích động, đó là sơ hở để kẻ xấu có cơ hội phá hoại sự nghiệp mà bạn gây dựng bấy lâu nay. Bù lại, mặt tình cảm nhờ tam hợp chỉ đường dẫn lối nên có tiến triển rõ rệt. Những người yêu lâu nên tính đến chuyện cưới xin từ bây giờ, đây là thời điểm khá đẹp. Bạn sống tích cực và yêu đời thì may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Cục diện kim sinh thủy, Dự báo tình hình tài chính rất khả quan do bạn có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, chẳng lo đói kém, tuy nhiên đừng vội chi tiêu mua sắm quá nhiều. Thân hãy để tiền phòng lúc khó khăn, ốm đau dù túi tiền đang rủng rỉnh như thế nào đi nữa. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa bạn bè. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, chính bạn phải phấn đấu, không có ai nâng đỡ cả. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ,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 của tuổi dậu. Công việc của người tuổi dậu hôm nay được thuận lợi nhờ chính quan giúp đỡ. Bạn đi làm với tinh thần vui vẻ, phấn khởi, học hỏi được nhiều điều, không ngại đón nhận khó khăn. Những người sắp thi cử, xin việc, bầu cử sẽ được quý nhân đứng sau nâng đỡ. Nhờ kim sinh thủy nên tuổi này đi đâu cũng có người giúp đỡ, chỉ bảo. Tình cảm của bạn và người ấy tương đối ổn nhưng vẫn còn thiếu một chút gia vị lãng mạn. Người có gia đình thì sống rất công bằng, dạy con khôn khéo làm bao người phải nể. Thật may là vận tiền bạc có chút ổn thỏa, nên tâm trạng bạn cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Nếu gặp gỡ bạn bè, kết giao thêm nhiều bạn làm ăn sẽ giúp một ngày của bạn thêm thú vị, mở ra nhiều hướng kiếm tiền mới. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, nay có nhiều tin vui đang chờ đón bạn. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, việc mình thì mình làm, đừng lo chuyện bao đồng. Tử vi tuổi kỷ dậu,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 ngày mùng 6 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo được thiên tài chiếu vận nên tuổi Tuất sẽ gặp may nếu như có sản nghiệp riêng thừa kế từ gia đình hoặc làm thêm nghề tay trái. Nhưng nếu như con giáp này lười tiếp thu hay khoe khoang thì chẳng việc nào được trọn vẹn trong hôm nay cả. Đường tình cảm bấp bênh vì cục diện thổ khắc thủy. Nếu cảm thấy trong tình yêu bạn không được tôn trọng thì nên rời đi càng sớm càng tốt. Người có gia đình thì dễ bị hàng xóm soi mói, nói xấu chia rẽ tình cảm vợ chồng nên hãy cẩn thận. Có thể người tuổi tuất phải cẩn thận trong các giao dịch liên quan tới tiền bạc ngày hôm nay vì khả năng kiểm soát chi tiêu kém hiệu quả. Tiêu pha cần có điểm dừng, đừng mua những đồ lặt vặt vì ham rẻ, giảm giá, số tiền đó nên cất đi thì hơn. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tính bảo thủ luôn cản trở công việc của bạn. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ,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 quan tâm gia đình để cuộc sống dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, tính tình cởi mở của Hợi thu hút được nhiều bạn mới có lợi cho công việc. Quan hệ xã giao của Hợi hài hòa, ký kết hợp đồng nhanh gọn, tài lộc dồi dào. Đang lúc may mắn, bạn hãy chú tâm mở rộng và phát triển công việc của mình, nhất là người đang theo đuổi những ngành như du lịch, tiềm năng kiếm tiền khá lớn. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tính không phải là đối với trên mà là xử với dưới